chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính à, Chào mừng anh em quay lại với ờ, kênh video của em Lai Máy cắt nhôm Factor VN Và em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Và trên tay em hiện tại đang cầm đây là một bản nhôm thủy lực Với ờ, chiều rộng đây là 18 phân ạ à, và bên cạnh em đây là một à, dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 450 đến từ công ty Factor Việt Nam à, với phiên bản lưỡi cắt đẩy từ dưới lên và mâm xoay tự động và hôm nay em sẽ cùng với quý anh em khách hàng chúng ta cùng nhau trải nghiệm trên dòng sản phẩm này thử xem là dòng sản phẩm này có cắt được những cái bản nhôm lớn những cái bản nhôm thủy lực để đáp ứng được cái khối lượng công việc cũng như là cái mức vốn đầu tư của quý anh em khách hàng trên thị trường hiện tại hay không à, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về uh, quá trình cắt nhôm cũng như là cách vận hành trên dòng sản phẩm này anh em nha và đây là thiết kế đầu máy trên dòng sản phẩm Factor 450 của công ty Factor Việt Nam. Đây là thiết kế khác biệt hoàn toàn so với những dòng sản phẩm máy cắt hai đầu lưỡi đẩy từ trong ra hay những dòng sản phẩm máy cắt thông thường trên thị trường. Và ngay bây giờ em sẽ tiến hành đó là chuyển góc cắt cũng như khởi động motor và cắt thử nhôm ờ, thủy lực. Đây là bản nhôm sinh pha ờ, trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 450 với góc cắt 45 độ và tất cả các thao tác của anh em sẽ được thực hiện trên hệ thống bàn điều khiển ngay ở phía dưới đây à, và bàn điều khiển này thì sẽ được ờ, viết hoàn toàn bằng tiếng Việt để anh em có thể là dễ dàng sử dụng và các nút bấm ở đây thì được đánh số cũng như là ghi rõ những cái thông số về những cái chức năng để anh em có thể là dễ dàng nhìn vào là có thể là sử dụng được ngay à, và những nút bấm này sẽ được bọc núm cao su để cho chúng ta sử dụng trong thời gian lâu dài nó sẽ an toàn hơn và không có bị mạc nhôm bay vào làm mà hỏng những cái nút bấm này à, và ngay bây giờ em sẽ ờ, tiến hành đó là chuyển góc cắt trên ờ, đầu máy thứ nhất thì em sẽ cắt về góc 45 độ và anh em thấy đây là mặt bàn của dòng trong sản phẩm này hiện tại nó đang di chuyển về góc 45 độ à, và những cái góc cắt này sẽ đảm bảo cho anh em đó là chính xác tuyệt đối thì khi ờ, máy được lắp đặt tại nhà anh em sẽ được bộ phận kỹ thuật căn chỉnh hoàn tất hết đưa vào ờ, cho anh em sử dụng ok thì ờ, như thế mới gọi là bàn giao xong sản phẩm và đây là những cái bích tông kẹp trên dòng sản phẩm này đây anh em thấy máy thì trên hai đầu máy với đầu máy thứ nhất là sẽ có hai bích tông kẹp trên và một bích tông kẹp ngang đầu máy thứ hai cũng được thiết kế hai bích tông kẹp trên và hai bích tông kẹp ngang và tổng cộng trên con máy này nó đang có cho mình đó là 7 bích tông kẹp à, với ờ, ba bích tông mà kẹp ở trên xuống là những cái bích tông chống văng là những bích tông rất là chắc chắn và đây là thiết kế đời mới trên dòng sản phẩm Factor 450 và với những cái bích tông kẹp như thế này sẽ đảm bảo cho anh em đó là giữ nhôm rất là chắc chắn và bây giờ em sẽ tiến hành cắt mẫu cho anh em xem trên dòng sản phẩm Factor 450 Để cắt được thì anh em phải ờ, tiến hành chọn góc cắt và sau đó là kẹp bích tông uh, Và chúng ta sẽ ờ, ấn nút cắt Đây là chúng ta sẽ cắt trước khi chúng ta khởi động motor anh em nha Thì anh em có thể quan sát được đường lưỡi đen cũng như là quy trình cắt Đây ạ à. anh em thấy thì khi em ấn cắt thì nắp chụp sẽ tự động chụp xuống để bảo vệ và lưỡi cắt đưa lên từ từ tùy vào cái ờ, tốc độ anh em yêu cầu thì lưỡi cắt nó sẽ đưa lên và kết thúc quá trình cắt khi chúng ta buông tay ra thì lưỡi cắt sẽ tự động thu về à, nắp chụp sẽ tự động ngửa ra đây là toàn bộ cái quá trình cắt nhôm và bây giờ um, với cái mẫu nhôm thủy lực ban nãy anh em vừa xem đây ạ, à, mẫu nhôm thủy lực anh em vừa xem ban nãy đây Thì bây giờ em sẽ tiến hành cắt trên dòng sản phẩm này Thì em xin phép đó là đóng cái van ờ, đóng nắp chụp lại để anh em có thể là quan sát được thực tế thì cái này thì trên video thì em sẽ quay cho anh em xem về để anh em có thể nhìn rõ hơn về cái đường lưỡi cắt đưa lên nhưng khi về xưởng của mình thì anh em để nắp chụp nó chụp xuống bảo vệ để an toàn hơn trong quá trình sản xuất anh em nha Và em vừa chuyển góc của đầu máy thứ nhất về góc 45 độ và đặt trên ờ, đầu máy thứ nhất đang là một góc nhôm thủy lực và em sẽ cắt cho anh em xem trên góc 45 độ thì dòng sản phẩm này nó có cắt được hết bản nhâm thủy lực này hay không nên em tiến hành kẹp bích tông thì góc nhôm được giữ rất là chắc chắn ạ à. và anh em có thể nghe được là tiếng motor khởi động trên dòng sản phẩm này motor kêu rất là êm với motor 3 kg với tốc độ vòng tua là 2840 vòng trên một phút và bây giờ em sẽ tiến hành cắt cho anh em xem được quan sát thực tế quá trình cắt nhôm trên dòng sản phẩm Factor 450 và bây giờ chúng ta sẽ tiến lại gần hơn để quan sát thành phẩm là dạ, thành phẩm vừa cắt xong em vẫn còn giữ nguyên cho anh em xem thì, thì trong quá trình cắt thì anh em nhớ để nắp chụp nó chụp xuống để bảo vệ nó không có bị văng mặt nhôm ra như thế này nha ở đây là em cắt để anh em có thể là quan sát được rõ hơn về chi tiết cũng như là đường cắt nên là em ờ, để ờ, vặn cái nắp chụp lại để nó không có bị chụp xuống anh em ạ à đây anh em nhìn thấy đây mặt cắt rất là sáng rất là mịn và không có bị xảy ra đây anh em nhìn thấy đây mặt cắt rất là sắc rất là mịn nè à. không có bị ba vía một chút nào cả đây, à. đây em có thể thấy đây không bị ba vía không hề bị ba vía và mặt cắt rất là sắc ạ à. Và về ờ, vấn đề ờ, lưỡi cắt trên dòng sản phẩm này thì bên em sẽ tiến hành áp dụng đó là bảo hành mặt cắt cho anh em trong vòng 6 tháng về những cái vấn đề là anh em cắt là bị nổ nhôm mất nhôm hay bị ba vi thì bên em sẽ đổi trả hoàn toàn một cặp lưỡi mới cho anh em và sẵn đây anh em có thể là quan sát về thiết kế cơ khí trên dòng sản phẩm Factor 450 anh em thấy về thiết kế mặt trước của dòng sản phẩm này là hoàn toàn bằng mặt bích thép đây, thép nguyên tấm rất là sáng đây cả hệ thống mâm xây cũng được thiết kế bằng thép đây, rất là sáng bóng luôn ạ à và về độ chính xác cơ khí rất là cao à, cái đường rãnh lưỡi đưa ra rất là vừa với đường lưỡi cắt 450 à, ờ, nó có thể chuyển được hai góc 45 và 90 độ bằng hệ thống mâm xây nên nó sẽ có một cái độ hở nhất định để đảm bảo được cái độ chính xác cơ khí anh em có thể nhìn thấy ạ và em nhắc lại đây là dòng sản phẩm mới theo công nghệ của châu Âu à, với hệ thống bàn điều khiển mâm bằng điều khiển có thể di chuyển và mâm xay thì là mâm xay tự động luôn à, nên là anh em có thể là dễ dàng đầu tư à, nếu như mình đang có dự định hoặc có những cái công trình lớn cần phải làm à, với à, tốc độ nhanh cần máy có công suất lớn và cái à, mình muốn là đầu tư để sử dụng lâu dài không bị lỗi thời thì đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho anh em khách hàng thì đối với dòng sản phẩm này sẽ cắt được cho anh em tất cả các ờ, hệ nhôm như là hệ nhôm thủy lực thì anh em cũng vừa được ờ, nhìn thấy là cắt được rồi ờ, và kèm theo đó thì nó sẽ cắt luôn những cái bản nhôm nhỏ như những cái bản nhôm sinh pha bây giờ chúng ta hay dùng trên thị trường là những cái bản khung bao liền phào này hoặc là những cái bản sinh pha dày 1 ly 4 ly 6 hay là dày 2 ly 2 đều cắt được hết anh em nha đây và đây là về thiết kế mặt trước trên đầu máy thứ nhất của dòng sản phẩm này về thiết kế ở ờ, đầu máy thứ hai cũng sẽ tương tự như đầu máy thứ nhất không khác gì cả chỉ có thêm một bích tông kẹp thôi đây là về thiết kế đầu máy trên dòng sản phẩm Factor 450 Và để anh em có thể là biết rõ thêm về ờ, những cái chi tiết khác trên dòng sản phẩm này thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua về hệ thống bàn điều khiển nha. Thì để mà có thể cắt được ờ, một cái bảng nhôm như vậy và chuyển góc thì chúng ta sẽ quay lại xem về cái hệ thống bàn điều khiển. Và anh em quan sát bàn điều khiển ở đây thì anh em thấy là bàn điều khiển được ờ, thiết kế tiếng Việt đây ạ. À rất là dễ dàng sử dụng luôn và anh em nhìn vào thì có thể là biết được chức năng trên từng cái nút bấm này à, ví dụ như ban nãy thì em tiến hành cắt nhôm thì trước khi cắt nhôm thì anh em phải chọn được cho mình cái góc mà anh em cần cắt đây chọn góc ở đây thì nó sẽ có hai đầu máy nên sẽ có hai cái góc chọn đây ạ à. anh em thấy thì bên đây sẽ chọn cho đầu máy trái là đầu máy cố định và góc bên đây là chọn cho đầu máy phải là đầu máy anh em có thể di chuyển được à, và anh em có thể là chọn về góc 90 độ hoặc góc 45 độ cả hai đầu máy đều như nhau và khi mà anh em chọn được góc rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đó là à, chọn về chế độ cắt Ví dụ khi anh em là muốn cắt ờ, một đầu máy thì chúng ta sẽ chọn về bên trái nếu anh em cắt đầu máy trái hoặc anh em có thể là cắt trên ờ, đầu máy phải thì chúng ta sẽ chọn công tắc về đây như thế này đây rất là đơn giản hoặc anh em muốn là dùng cắt cả hai đầu cho nó nhanh thì chúng ta sẽ chọn về ở vị trí hai đầu máy ở đây ạ à. tất cả đều viết bằng tiếng Việt nên là chúng ta rất là dễ dàng sử dụng và khi mà chọn được ờ, đầu máy cắt này cũng như góc cắt để cho quá trình cắt của anh em có thể an toàn hơn thì bắt buộc là chúng ta phải thực hiện thao tác là kẹp bích tông Vì khi chúng ta kẹp bích tông vào thì chúng ta ờ, ấn vào lệnh cắt thì lưỡi cắt nó mới đưa lên Ở đây thì anh em sẽ phải chọn kẹp bích tông thì thao tác rất là đơn giản Chúng ta chỉ cần bật cái nút này như vậy là nó sẽ tiến hành kẹp bích tông Và sau khi anh em đã tiến hành kẹp bích tông ấy, thì chúng ta chúng ta chỉ tiến hành ờ, cắt thì chúng ta sẽ khởi động motor để cho motor đạt được ờ, tốc độ vòng tua nhất định thì chúng ta sẽ tiến hành cắt thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút cắt ở đây và trên hệ thống bàn điều khiển này anh em còn ờ, có thể thấy thêm được ở trên đây nó còn tích hợp cho anh em đây là một cái nút khởi động bảng khởi động cơ bản kéo à, tức là dòng sản phẩm này hiện tại đang có thêm cho mình một chức năng nữa đó là di chuyển đầu máy số 2 bằng hệ thống motor chứ không di chuyển bằng tay như những dòng sản phẩm phổ thông trên thị trường à, và anh em thấy ở đây có nút đây là động cơ bản kéo chọn hướng thì anh em có thể là chọn hướng di chuyển của đầu máy thứ hai anh em muốn là nó di chuyển về phía bên trái thì chúng ta để công tắc ở bên đây hoặc anh em muốn nó di chuyển về phía bên phải thì chúng ta thao tác lại về bên đây và ấn vào cái nút này ấn giữ nút này thì nó sẽ di chuyển đến vị trí mà anh em mong muốn thì một xíu nữa em sẽ thao tác cho anh em có thể là quan sát được thực tế luôn và ngoài ra trên hệ thống bàn điều khiển này anh em khi nhìn vào anh em có thể nhìn thấy ở đây ạ à, anh em thấy đây có một cái nút nó đang sáng à, nó đang màu đỏ tức là nút này là nút đèn báo nguồn à, báo hiệu là hiện tại là cái bạn điều khiển này nó đang có điện và máy của chúng ta đang được uh, sử dụng là đang có nguồn điện vào thì cái nút này báo tức là có điện nhưng mà khi nút này ờ, anh em đã đấu điện xong vào rồi mà anh em ờ, bật bật khởi động máy lên mà không thấy nút này sáng tức là nguồn điện chưa vào thì chúng ta sẽ kiểm tra lại hệ thống điện trên dòng sản phẩm này và bên cạnh đấy thì nút còn được tích hợp đây là một nút dừng khẩn cấp ạ. Khi anh em thực hiện những cái thao tác trên bàn điều khiển này hoặc trong lúc anh em sử dụng mà có quá trình gì về à, máy móc mà chúng ta chưa khắc phục được ở à, trên à, thân máy thì chúng ta sẽ thực hiện bằng thao tác ở trên hệ thống bàn điều khiển này. Anh em nhấn vào đây nút dừng khẩn cấp thì toàn bộ hệ thống điện nó sẽ bị ngắt. Đây, đèn báo nguồn cũng tắt, tức là điện nó bị ngắt hoàn toàn đây ạ. Thì khi anh em đã khắc phục được những sự cố xong thì chúng ta chỉ cần xoay cái công tắc này qua thì đèn nó sẽ tự động sáng, tức là chúng ta đã bật lại nguồn điện. Thì đây là sơ qua về hệ thống ban điều khiển. Khi máy được đưa về xưởng thì bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ cho anh em hết tất cả về những cái vấn đề sử dụng như thế nào. À, và anh em đang được à, quan sát ngay trên à, đầu máy thứ hai của dòng sản phẩm Factor 450 và hệ thống bảng điều khiển. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái quá trình di chuyển của đầu máy số 2 bằng hệ thống motor như thế nào. Trước tiên thì em sẽ di chuyển đầu máy sang bên phía phải cho anh em à, chúng ta có xem và công tắc thì hiện đang được chỉ ở phía phải và bây giờ em sẽ tiến hành di chuyển ạ à. anh em nhấn giữ cái nút uh, di chuyển động cơ bạn kéo à, thì đầu máy số 2 sẽ di chuyển ra phía đằng sau à, và bây giờ em sẽ di chuyển lại về phía bên trái cho anh em xem Đây à, anh em thấy thì máy là di chuyển rất là nhẹ nhàng và rất là đơn giản luôn Chúng ta không cần phải dùng lực hay là sử dụng bằng uh, tay để kéo đầu máy như những dòng sản phẩm phổ thông à, và anh em thấy thì trong lúc di chuyển thì nó có một cái à, motor nó ra xoay ở phía dưới ở chỗ gần cái đèn led đấy thì anh, anh em có thể nhìn thấy thì cái nút này nó sẽ có cái chức năng đó là giúp cho anh em lấy được à, chính xác vị trí mà anh em cần cắt nó sẽ chính xác đến từng mm vuông cho anh em để đảm bảo là khi mà chúng ta cắt ra thì sẽ được những cái góc nhôm nó rất chắc nó rất là chính xác để khi mà chúng ta tiến hành ép góc thì nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều ạ và đây là motor để di chuyển đầu máy số 2 Và để anh em có thể là lấy được chính xác kích thước trên từng mm thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên hệ thống xoay này Và anh em muốn lấy kích thước về bên phải thì chúng ta sẽ xoay theo cùng chiều kim đồng hồ Đầu máy số 2 sẽ tự động di chuyển ra đây Anh em thấy thì đầu máy đang di chuyển từ từ để giúp anh em lấy được chính xác kích thước và anh em khi nào muốn lấy kích thước về lại vị trí ở bên trái thì chúng ta sẽ xoay ngược lại ạ à. Đây chúng ta xoay ngược lại thì đầu máy sẽ tự động di chuyển vào Đây và anh em có thể là quan sát thêm thì máy đầu máy số 2 đang được di chuyển trên trục ray Đây là trục ray của đầu máy số 2 là trục ray vuông ạ à. Đây nhìn trục ray này hàng sản phẩm này là sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn nên là những cái đường ray này cũng là những đường ray nhập khẩu đảm bảo đây cái độ chính xác cơ khí rất là cao nó sẽ không có bị ờ, tình trạng đó là bị lệch đường ray hay là trục ray gì cả và đi kèm theo đấy anh em có thể thấy đây là một thanh thước đây là thước inox đây à, được nẹp nhôm và chỉ số được khắc si đây anh em thấy không anh em có thể thấy nè nẹp nhôm thì để giúp cho chúng ta sử dụng thì sẽ thời gian dài nó sẽ không có bị cong võng ạ đây và bên cạnh đấy thì máy vẫn được sử dụng kính lúp và đèn led đây là những cái đặc điểm ờ, nổi bật của sản phẩm mang thương hiệu Factor thì đối với dòng hàng Factor nào cũng sẽ được trang bị cho mình kính lúp và đèn led hết ạ à. Và đây là thiết kế tủ điện của dòng sản phẩm Factor 450 của công ty Factor Việt Nam. Và bên ngoài máy được thiết kế đây là một cái đèn báo để khi mà chúng ta ừ, đưa cho nguồn điện vào thì đèn này nó sẽ báo sáng cho anh em biết là máy đang hoạt động và đang có nguồn điện và bây giờ chúng ta sẽ mở tủ ra để xem là phía bên trong tủ điện này và anh em thấy thì tủ điện vẫn được thiết kế tủ điện hai ngăn phổ biến như những dòng sản phẩm như những dòng sản phẩm Factor và bây giờ chúng ta có thể là tiến lại gần hơn để xem về chi tiết trên từng khoang của những cái ờ, tủ điện này xem là khoang điện sẽ có những cái gì và khoang hơi sẽ có những cái gì và trên dòng sản phẩm này hiện tại đang được sử dụng đây là điện 3 pha Và anh em có thể thấy thì điện 3 pha thì ở đây nó sẽ có 4 dây ra đây Để anh em có thể là đấu điện Và đối với dòng điện 3 pha thì máy sẽ được tích hợp đây là một cục chống đảo pha Thì chống đảo pha của anh em khi có điện vào và báo đúng pha thì sẽ có đèn màu xanh À, và bên cạnh đấy thì trên mỗi đầu máy sẽ được uh, thiết kế đây là hai cái cục uh, áp tổng khác nhau à, và kèm theo đấy sẽ có cục khởi riêng biệt trên mỗi đầu máy đây ạ để anh em có thể là dễ dàng sử dụng uh, riêng biệt từng đầu máy hoặc là trong lúc anh em sử dụng ví dụ như là sẽ xảy ra tình trạng đó là bị hỏng hóc một đầu máy thì chúng ta có thể tận dụng những cái đầu máy còn lại được thì nó sẽ không có bị uh, gián đoạn công việc của anh em và đi kèm theo đấy thì máy sẽ có một cầu chì đây ờ, và anh em để ý thấy thì máy được sử dụng đây là thương hiệu điện đây là điện DC đó đây là thương hiệu điện cao cấp đến từ uh, nhà sản xuất trung ương của Trung Quốc đây là thương hiệu điện cao cấp và toàn bộ hệ thống dây điện sẽ thiết kế là dây điện lõi đồng hoàn toàn 100% cho anh em và tất cả dây điện sẽ được đánh số thứ tự rõ ràng à, để anh em có thể là dễ dàng à, thay thế đó đây anh em thấy thì dây điện nguồn nào vào thì nó sẽ được à, đánh dấu rõ hết cho anh em để chúng ta dễ dàng sử dụng và điều đặc biệt là đối với tất cả các dòng hàng cao cấp thì nó sẽ được à, chuyển đổi qua một bộ chuyển đổi nguồn 24V đang nguồn điện sẽ được chuyển về hiệu điện thế an toàn 24V cho anh em sử dụng. Từ hệ thống điện ở bên trên và hệ thống van điện từ ở phía bên dưới đều được chuyển đổi hết để ờ, khi chúng ta sử dụng và làm việc thì nó sẽ là một cái nguồn điện an toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem qua về hệ thống van điện từ ở trên dòng sản phẩm này hệ thống van điện từ thì nó cũng đơn giản thôi ạ à. thì với thiết kế đây là toàn bộ những hệ thống dây hơi thì đây là những cái dây hơi cao cấp và khi dây hơi được cắm vào những cái van này hoặc những cái cục hút này thì sẽ được ờ, bơm keo ở dưới chân à, sẽ có những cái nút giữ để ờ, hơi nó sẽ không có bị xì ra ngoài cũng như là dây hơi nó sẽ không có bị bung và hệ thống dây hơi thì được ờ, bố trí rất là gọn gàng luôn để anh em có thể là dễ dàng sử dụng thì hệ thống dây hơi nó cũng đơn giản như thế thôi và đây là thiết kế ở phía sau đầu máy đây là đầu máy thứ hai và chúng ta cùng xem thiết kế đầu máy phía sau của đầu máy thứ nhất đây anh em có thể thấy đây thiết kế phía sau của đầu máy thứ nhất còn được tích hợp ngoài bích tông dầu ra còn được tích hợp thêm một cốc lọc khí và một cái đây là cung dầu điện tử ạ à để bơm dầu vào đường ray cho anh em sử dụng và máy được sử dụng đây là hệ thống công suất motor đó là 3 kg với motor là motor vuông vỏ nhôm và di chuyển trên trục ray CNC đây là ray vuông ray men cá mang đến độ chính xác cao cho sản phẩm của anh em và trên đây là tổng quan của sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 450 đến từ công ty Factor Việt Nam và đây là dòng sản phẩm với thiết kế mới công nghệ của châu Âu Và mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này anh em vui lòng liên lạc trực tiếp cho em like và số điện thoại 0787 291 188 anh em trực tiếp đến với tổng kho Factor ở gần bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hoặc anh em có thể đến gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp xem và test máy tại kho. À, và cảm ơn anh em trong suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng, đồng hành và sử dụng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam. Anh em có thể để lại đóng góp ý kiến của mình phía dưới bình luận để giúp cho kênh máy các nhóm Factor VN có thể phát triển hơn, cũng như là để công ty Factor Việt Nam có thể nâng cấp và cải tiến thêm những dòng sản phẩm. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em khách hàng đã luôn đồng hành cùng với kênh Market Nhôm Factor VN. Xin kính chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.